kiến thức pháp lý liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Phần 1 Vi bằng 1. Khái niệm vi bằng Vi bằng là gì? Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác còn văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của luật công chứng. Không ít người mua nhà nhầm tưởng vi bằng do thừa phát lại lập có thể thay công chứng, chứng thực và cho rằng tồn tại vi bằng công chứng thừa phát lại. Cách hiểu này là hoàn toàn sai lầm. Pháp luật không ghi nhận vi bằng công chứng thừa phát lại. Chỉ có vi bằng do thừa phát lại lập và văn bản công chứng do công chứng viên chứng nhận và đây là hai loại văn bản khác nhau. Hai, Phân biệt văn bản công chứng và vi bằng qua các tiêu chí. Bảng một khái niệm Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân Cơ quan còn văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định. Nội dung Vi bằng được lập bằng văn bản tiếng Việt có nội dung chủ yếu như Tên, địa chỉ văn phòng thừa phát lại Họ, tên thừa phát lại lập vi bằng Địa điểm, thời gian lập vi bằng họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng. Họ, tên người tham gia khác nếu có. Nội dung yêu cầu lập vi bằng, nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận. Lời cam đoan của thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng. Chữ ký của thừa phát lại, dấu văn phòng thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác, nếu có, và người có hành vi bị lập vi bằng, nếu họ có yêu cầu. Còn văn bản công chứng bao gồm các nội dung như hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lời chứng của công chứng viên. Bảng 2 Chủ thể tiến hành Vi bằng là thừa phát lại, thừa phát lại là người được nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của nghị định và pháp luật có liên quan. Còn văn bản công chứng là công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng, giá trị pháp lý. Vi bằng có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án. Vi bằng là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, còn văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ, những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị tòa án tuyên bố là vô hiệu. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ. Bảng 3 Chế độ lưu trữ Bi bằng phải được gửi cho người yêu cầu và được lưu trữ tại văn phòng thừa phát lại theo quy định của pháp luật về lưu trữ như đối với văn bản công chứng. Trong thời hạn không 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, văn phòng thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh nếu có đến sở tư pháp nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn không 02 ngày làm việc, Kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng. Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Còn văn bản công chứng bản chính văn bản công chứng và các giấy tờ khác trong hồ sơ công chứng phải được lưu trữ ít nhất là 20 năm tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp lưu trữ ngoài trụ sở thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tư pháp. Cơ sở pháp luật vi bằng Nghị định 61 trên 2009 trên ND gạch CP, Nghị định 135 trên 2013 trên ND gạch CP còn văn bản công chứng là luật công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. 3. Công chứng bằng vi bằng trong bất động sản có giá trị không? Công chứng bằng vi bằng có thể nói là cả hai trường hợp cả không và có, có thể thấy rằng vi bằng chỉ có giá trị bằng chứng, đó là một chứng cứ chứng minh có việc mua bán, giao nhận tiền nhà chứ không phải là một thủ tục hành chính để đảm bảo giá trị tài sản. 4. Có nên mua hoặc bán nhà đất qua vi bằng? Giá trị của vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, Cụ thể trong các trường hợp này là ghi nhận hành vi, sự kiện giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ, nhà đất giữa các bên nên vi bằng không có giá trị thay thế văn bản, hợp đồng, công chứng, chứng thực. Không phải là một thủ tục hành chính để đảm bảo giá trị tài sản. Không chứng thực quan hệ giao dịch mua bán tài sản vì không có giá trị pháp lý nên người mua sẽ không có quyền sử dụng đối với phần tài sản mà mình đã bỏ tiền ra mua. Do vậy, việc xây cất, sửa chữa, thế chấp, chuyển nhượng nhà đều không được phép. Một số trường hợp vẫn lập vi bằng chuyển nhượng nhà, đất trong khi đã thế chấp tài sản ở ngân hàng, cầm cố hoặc chuyển nhượng cho người khác bằng giấy tay dẫn đến phát sinh tranh chấp vì vậy, mua bán nhà đất qua vi bằng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, việc lập vi bằng đối với việc mua bán căn nhà, nên đất được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục do nhà nước quy định. Xác nhận có giao kết về việc mua bán giữa hai bên tại thời điểm lập và được coi là chứng cứ tại tòa án nếu có tranh chấp xảy ra. 5. 17 trường hợp nên lập vi bằng. 1. Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà. 2. Xác nhận tình trạng nhà trước khi cho thuê. 3. Xác nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm. 4. Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình. 5 xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật. 6. Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế. 7. Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. 8. Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình. 9. Xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu, 10. Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng tổ chức hành nghề công chứng, những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban Nhân dân các cấp. 11. Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra. 12. Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng. 13. Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 14. Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, thương mại. 15. Xác nhận mức độ ô nhiễm. 16. Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện. 17. Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình như đưa các thông tin không đúng sự thực, đưa thông tin khi chưa được phép người có thẩm quyền, vu khống vân vân. Nếu anh chị có nhu cầu mua nhà hoặc đất hãy truy cập trang website mimhouse.vietnam để tìm kiếm mua, bán nhà đất được dễ dàng hơn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo phần 2 pháp lý bất động sản. Cảm ơn bạn đã xem video chúc bạn thành công.